Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Ngô Gia Tự phường 12, diện tích 90m2, mua bán vi bằng, có xác nhận nhà ở, đường xe máy, để ô tô cách nhà 70m, cách trung tâm Đà Lạt 10 km, bán kính 2,5 km có trường học, ủy ban nhân dân, chợ, khu dân cư đông đúc, giá 1,8 tỷ đồng. Villa mặt tiền cổ loa phường 2, diện tích 230m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường nhựa ô tô, kết cấu. Một trệt 2 lầu, 6 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, sân trước sau rộng, ngay trung tâm, tiện tích xung quanh đầy đủ, view sân vận động, thích hợp kinh doanh nghỉ dưỡng, giá 13 tỷ đồng. Đất Hoàng Hoa Thám phường 10, diện tích 400m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng nam, đường bê tông 2m, cách đường chính 50m, cách Hồ Xuân Hương 2 km, gần các khu du lịch, giá 3,8 tỷ đồng. Đất mặt tiền Măng Linh, diện tích 500m2, có 153m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô, cách Mây lăng Thang 100m, cách Đà Lạt 9km, giá 11,7 tỷ đồng.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 八八八